Tôi đang có mặt ở giữa một cánh đồng à, thuộc xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ở đây thì bà con nông dân trồng rất nhiều các loại cây ăn quả như là cây bưởi diễn, cây ổi hay cây nhãn. Khi nói đến xã An Thượng, huyện Hoài Đức thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một loại quả đặc sản rất là nổi tiếng và nó gắn liền với mảnh đất ven bên con sông đáy này. Đó chính là nhãn muộn Hà Nội. À, nhưng gần 2 năm trở lại đây thì ngay giữa cánh đồng này đã mọc lên một khu nông nghiệp công nghệ cao trong đó trồng những loại cây trồng gì thì ngay sau đây chúng ta cùng đến thực tế. Những cây dưa vân lưới đang phát triển tốt. Những quả dưa vàng ươm, căng mọng sắp cho thu hoạch. Và đây là vụ dưa cuối cùng trong năm nay. Đối với gia đình chị Vương Thị Hương, chủ trang trại này, thì đây cũng là quãng thời gian khá bận bịu đối với người sản xuất vì đang là thời điểm thu hoạch trái cây tại các khu nhà trồng dưa khác nhau cũng như liên kết đến các điểm tiêu thụ sản phẩm. Trên diện tích 5.000 m2 này, gia đình chị Hương có 5 khu nhà lưới. Ở đây, chị trồng các giống dưa lưới và dưa chuột. Trong đó, có giống dưa lưới vàng và xanh. Các vụ dưa được trồng luân phiên nhau. Với dưa lưới, trung bình khoảng 75 ngày sẽ cho thu một lứa. Vì là giống dưa ưa nhiệt độ cao nên chị Hương chỉ trồng tập trung từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Còn dưa chuột thời vụ thu hoạch ngắn hơn và có thể trồng cả trong vụ đông. Là một người đang làm công việc kinh doanh hoàn toàn không liên quan gì đến lĩnh vực nông nghiệp, nhưng chị ờ, Vương Thị Hương ở đây À, đã quyết định chuyển đổi và chọn nông nghiệp công nghệ cao làm hướng đi cho mình. Và xin giới thiệu đến quý vị và bà con chị Vương Thị Hương là chủ nhân của mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở đây. À, thưa chị Hương ạ, à, tôi cũng như là bà con nông dân cũng rất tò mò muốn biết được là tại sao chị lại chuyển đổi từ công việc kinh doanh sang nông nghiệp công nghệ cao như thế này ạ? Trước khi chuyển đổi làm cái mô hình này là em cũng đã phải tìm tòi rất là là nhiều cái kỹ năng để trao dồi kiến thức vào để ta làm cách chăm bón của mình đã rút gọn được rất là nhiều công nhân vì ta dùng toàn bằng máy móc tự động hết mỗi một cây ta sẽ cắm một cái vòi nước thì ta chỉ bật máy và cài đặt ta lập trình xong thì là ta sẽ à, cài đặt sẵn vào trong máy là nó tự tưới tự chăm sóc phân thì ta sẽ có có một công thức của khoa học thì à, làm theo việt giáp tính tỷ lệ vào một cái bình ví dụ 80 lít là hết bao nhiêu tỷ lệ phân thì em cho vào đấy. Mỗi một ngày là em chỉ việc à, bơm nước lên một cái bình lớn. Ví dụ như hôm nay ta tưới 5 khối thì ta sẽ bơm 5 khối và ta sẽ cho lội liều lượng phân như vậy xong đó là máy móc tự tưới. Hẹn giờ 2 tiếng hoặc 5 tiếng ta tưới một lần. Cây non thì ta là ví dụ như một cây dưa như thế này của chúng em là chúng em phải làm thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn cây non thì ta chỉ tưới cho nó nhỏ giọt đủ ăn. Còn đến giai đoạn thứ hai thì là ờ, ta chỉ hỗ trợ cho cây nó lên thôi. Còn giai đoạn thứ ba là để nhánh và ra cành và hỗ trợ quả thì ta sẽ phải cho nước nhiều à, cho nước nhiều hơn. Trước khi chị chuyển đổi sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như này là chị đã có cái sự tìm hiểu rất là kỹ càng đúng không ạ? Vâng. Yêu thích nó, đam mê vâng. nông nghiệp nữa vâng. và vốn dĩ mình lại có nhà nông nữa đúng không ạ? Vâng vâng. vâng cho rồi. nên là đã quyết định chuyển sang đây. À, chị có thể cho biết là mình ờ, chuyển ờ, làm cái mô hình như thế này thì ban đầu có gặp những cái thuận lợi cũng như khó khăn như thế nào Lúc em chuyển sang ấy, thứ nhất thì là em tính là nhiều cái giúp cho mình được thuận lợi hơn. Thứ nhất là ta giảm bớt ờ, cái chi phí. Cái thứ hai là ta đầu tư vào thì à, đồng vốn của ta xoay vần nhanh. Ví như ta chuyển trồng dưa chuột, chỉ có một tháng là chúng em đã có 28 ngày là chúng em đã được thu hoạch rồi. Ta lấy ngắn nuôi dài cái dưa này của chúng em là 3 tháng cho em được thu em tính đủ 75 ngày hoặc là 80 ngày em mới được thu thì em sẽ trồng thêm dưa chuột để 28 ngày em lấy cái ngắn đó em nuôi cái dài này cho nên là khi chúng em đồng vốn của chúng em không bị dừng lại được luôn luân hồi liên tục vâng chúng em có nhiều cái thuận lợi hơn tại vì thế cho nên em mới chuyển từ em đang xuất khẩu em làm bên kinh doanh dệt len thế mà em chuyển sang cái này vì kinh doanh dệt len của chúng em mỗi một công hàng đi đông âu từ đầu năm đến cuối năm em mới được bắt đầu em mới mới, mới tổng quát được mới lại à, tịch được là em mới lĩnh được lương cho nên bây giờ em chuyển sang cái này thì một năm em có thể thu tới 5 lần <laughs> em rất ổn về kinh tế đấy là đồng vốn quay vòng nhanh đúng không ạ quanh và quanh vòng nhanh và ta lấy ngắn nuôi dài nhanh hơn vâng, vâng. À, còn những khó khăn mà chị gặp phải khi mà bắt đầu chuyển đổi là như thế nào à vâng à, trước khi mà em à, những cái khó khăn em chuyển đổi vào đây ấy, thì là cái kinh nghiệm đầu tiên đấy rất là bỡ ngỡ khi mình trồng một cái cây cũng không biết là ươm nó như thế nào và không biết ta sẽ trồng cái cây này và cách chăm sóc như thế nào cho nên em rất phải tìm tòi và học hỏi ví dụ hôm nay em muốn trồng một cái cây này thì em lại hôm nay em lại phải search lên youtube em tìm cách và là trồng cái cây như thế nào đặt để đúng vị trí của nó để nó phát triển được mà một cây sẽ phải giống một cây vì giống của em đặt là 3.000 một hạt chứ không phải là rẻ tiền cho nên em lại phải tìm cách để khắc phục cái cây này là phải sống 100% để cho khi ờ, khó khăn nhất là cái nguồn nước của chúng em. Nguồn nước mà không thuận lợi thì chúng em cây của chúng em sẽ chết và sẽ không phát triển được. Tất cả các bà bạn công nhân đến làm là ta phải bố trí là cây của ta là phải cắm vòi nước cự ly bao nhiêu này. Thứ hai là vòi nước phải đi như thế nào. Phải nhỏ giọt như thế nào. Chứ không thể mà vòi nước ta ví dụ bỏ một cái nắp hãm, vòi nước sẽ chảy nhanh hơn cây này sẽ bị ứ nước thừa nước sẽ chết toi trong một cái quá trình thì không thể nhồi cho người ta một cái kiến thức một cái từ cả một cái cây mà ta lại phải hôm nay ta phải dạy một công đoạn ngày mai ta chở cái cây nó lên mức độ như thế này lại dạy người ta một công đoạn ngày kia ta lại dạy cách quấn cây như thế nào ngoặc vào cái cây cái dây này này như thế nào này đấy cái dây này ta trùng thì cái quả này của ta sẽ trú xuống dưới đất nó sẽ chạm đất nó sẽ thối mất nghĩa là rất nhiều những cái vấn đề những cái khó khăn ban đầu những cái khó khăn ban đầu và vâng. mình cũng phải học hỏi tìm tòi và dần dần khắc phục vâng à, đến bây giờ sau 2 năm trồng cái vườn uh, cây mà theo hướng nông nghiệp công nghệ cao như này vâng. thì chị thấy là mình đã chủ động hoàn toàn về mặt quy trình kỹ thuật áp dụng vào đây chưa vâng bây giờ thì em có thể bảo đảm là hầu như là em có thể em có thể làm được vâng trước đây ấy, thì là gặp nhiều khó khăn thì em còn phải nhờ đến kỹ sư thế nhưng bây giờ thì em có thể là tự mình làm được tất cả các công đoạn vâng từ trồng bắt đầu ươm giá thể xong bắt đầu trồng cái cây và ta sẽ có chăm sóc cái cây như thế nào làm sao cho đủ dinh dưỡng chúng em toàn bằng dùng bằng sinh học hết từ đầu là bắt đầu như thuốc của người ví dụ như là thiếu sắt này thì là nó sẽ mỏng lá chị ơi đấy thế mà thiếu canxi thì nó sẽ quả nó sẽ như thế nào nó sẽ na mềm ví dụ như thế thế như là sắt này canxi này đồng của chúng em là phải đủ đấy magie ví dụ như vậy là ta kết hợp với nhau kali chắc hạn ví dụ như thế HO2 chẳng hạn ta phải kết hợp đủ để cho cái quả của ta thứ nhất là vừa giòn cái vỏ vừa mỏng ở trong lại giòn và ngọt Ở mô hình này, nhà lưới trồng cây được thiết kế bằng vật liệu khung thép chịu lực, dễ tháo ra và lắp vào. Phía trên có phủ lớp màng dày, xung quanh có lưới chắn côn trùng. Hệ thống màng lưu động có thể đóng mở tùy theo điều kiện của thời tiết. Mô hình có hệ thống quạt thông gió làm mát cho cây. Hệ thống tưới nước nhỏ giọt tự động, có ống dẫn đến từng gốc cây nhằm giảm tối đa công lao động, đồng thời kiểm soát sâu bệnh hại giúp nâng cao sản lượng và giá trị nông sản. À, như vậy là chị đã triển khai ở đây được 2 à, năm rồi vâng. mô hình này vâng. thì chị thấy là uh, khi mà mình uh, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và làm nông nghiệp công nghệ cao thì chị thấy có được những cái ưu điểm như thế nào? Nó lợi thế hơn ở những là ta trồng ở bên ngoài. Thứ nhất là trong nhà của mình không bị mưa rột mà không bị sương thì các cây của chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Và trong nhà lưới của chúng ta, sâu bọ sẽ không vào được. Khi chúng ta đóng cửa vào, tất cả các nhà màng này là nó như một cái màn bảo vệ mũi ruồi tất cả. Cũng như các à, bạn hôm nay đến đây, các bạn đứng đây cả tiếng đồng hồ có thấy con muỗi nào đâu? Không, đúng không? Chúng chúng em diệt khuẩn hết và rất sạch sẽ. Cho nên là khi cái cây dưa của chúng em lên nó sẽ sạch, nó không bị sâu bệnh nhiều. Cho nên là chúng em không phải dùng thuốc trừ sâu đấy nó lợi hơn là cái chỗ ấy khi ta ăn quả dưa là bảo đảm là ta vặt trên cây có thể ăn luôn để mà có được cái cái vườn dưa lên xanh tốt như thế này thì cái chế độ chăm sóc ở đây như thế nào chị thường uh, à. thực hiện ra sao ạ à, chế độ chăm sóc của chúng em ấy thì uh, bước đầu tiên là chúng em uh, dùng phân silic chúng em bón ở dưới gốc để cho cái cây vừa được khỏe như thế này cái bón lót vâng và rồi sau đó khi cây trưởng thành một hai lá đến lá thứ năm thì là chúng em có công thức của phân của chúng em riêng. Mỗi một tuần là hỗ trợ cho trung vi lượng và phun vào lá cho nó một lần. À, khi cái phun cái trung vi lượng ấy nó tránh cho chúng ta các bệnh nhiều vì là nó cứng, lá nó sẽ khỏe hơn và nó sẽ cho trái ngọt và trái nó sẽ màu mỡ, nó mỏng vỏ và trái nó sẽ ngon hơn, giòn và ngon. Cái nguồn nước của chúng ta thứ nhất là phải sạch, tương đối là phải ổn định và chúng em dùng bằng công nghệ cao này là chúng em bằng vòi nước hết mỗi một cây là chúng em cắm một cái vòi và nước ra tự động bơm thế mà khi mà cái vòi này chúng em phải lưu ý hết sức là không được để tắc vòi vâng khi mà cây mà bị tắc vòi là nó sẽ thiếu chất dinh dưỡng thì nó quả của nó sẽ biến dạng Với 5 khu nhà lưới, luân phiên trồng các vụ dưa quanh năm, nhưng chị Hương chỉ sử dụng thường xuyên từ 2 đến 3 lao động. Các lao động làm việc tại đây đều được hướng dẫn cụ thể quy trình trồng và chăm sóc cây. Theo chị Hương, ngoài những thuận lợi mà mô hình nông nghiệp công nghệ cao mang lại, thì chế độ chăm sóc cây ở các giai đoạn phát triển khác nhau là yếu tố rất quan trọng ngay từ khi đặt bầu xuống đất trồng cây, chị đã sử dụng chế độ bón lót, phân philic phù hợp để tạo môi trường giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng được tốt nhất. Dưa lưới là cây trồng cần nhiều các nguyên tố, trung, vi lượng. Do vậy, cũng cần lưu ý bổ sung, điều chỉnh sao cho phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây. Có như vậy, cây sẽ đạt được năng suất, chất lượng sản phẩm cao Đặc biệt, độ ngọt của quả sẽ đậm đà và có hương vị thơm ngon hơn hẳn. Ở đây như chị chia sẻ, chị có 5.000 mét vuông vâng. và có 5 khu nhà trồng dưa như thế này. Vâng. Vậy sản lượng cho dưa mỗi vụ như thế nào hả chị? À, mỗi một vụ ấy là chúng em à, thu hoạch là mỗi một cái ruộng đây của chúng em là 800 mét vuông là chúng em à, tầm độ 4 đến 5 tấn ạ. Ừ. Vâng mà nhân với năm lên đúng không ạ? <laughs> Vâng. một con số cũng không phải là nhỏ. Đúng rồi. Ờ, dưa nhiều như vậy thì có cái vấn đề tiêu thụ mình có gặp khó khăn gì không chị? À, lúc đầu à, thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tại vì là mới bắt đầu vào làm từ nghề <laughs> kinh doanh dệt len chuyển sang nghề à, kinh doanh nông nghiệp như thế này thì chúng em cái đầu ra của chúng em là cũng rất là gặp à, nhiều khó khăn chúng em đã đi tư vấn với các công ty rau sạch chúng em mang hàng của mình đến các công ty rau sạch chào hàng thì các công ty đấy đầu tiên thử hàng của chúng em thì họ đầu tiên họ cũng rất là lăn tăn nhưng sau thì là họ thấy rất là ưng <laughs> vâng thì là từ đó là chúng em rất là là là, là thuận lợi đấy sang năm thứ hai cái chúng em rất là thuận lợi bây giờ chúng em sản xuất ra bao nhiêu chúng em có thể yên tâm luôn là chỉ lo cái sản xuất chứ không lo đầu ra vâng. vâng vì hàng của chúng em bảo đảm tuyệt đối vâng. <laughs> vâng bây giờ thì chủ động hoàn toàn về khoa học kỹ thuật làm nông nghiệp công nghệ cao này vâng. à, sản lượng làm ra thì cũng rất là tốt và vâng, lại tiêu thụ thuận lợi nữa tiêu thụ thì chắc lợi. hẳn là chị đang có ý định là mở rộng thêm diện tích để <laughs> à, vâng. làm nông nghiệp công nghệ cao nữa không ạ <laughs> vâng đấy có đấy bây giờ chúng em đang muốn sang cả cái khu bên kia xin cái dự án của nhà nước để chúng em mở rộng là làm ăn. À, hy vọng rằng là trong thời gian tới chị sẽ mở rộng thêm diện tích để có thể uh, trồng được nhiều hơn những cái cây dưa rất là ngon, rất chất lượng như thế này <laughs> vâng. để có được những sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng. Cảm ơn chị. <laughs> Vâng ạ. Ở mô hình này, do hạn chế việc sử dụng hóa chất và việc sản xuất, nên môi trường ở đây cũng như sức khỏe của người lao động được đảm bảo. Sau 2 năm chị Hương triển khai thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã mang lại những kết quả khả quan. Quy trình canh tác chủ động gần như hoàn toàn về thời tiết khí hậu, phòng ngừa sâu bệnh hại cũng như việc chăm sóc cây trồng. Việc này cũng đã góp phần thay đổi tư duy của người dân từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch gắn với nhu cầu của thị trường.